và phẩm chất của con số 2 nó đóng một cái vai trò rất là đáng kể ví dụ như đó chính là về kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng rồi hoặc là có những cái kỹ năng về ngoại giao hợp tác kết nối và hòa bình đó chính là những cái phẩm chất rất cần thiết để mà Master 22 trên 4 đạt được những thành tựu của họ và cũng giúp cho họ phát huy hết cái tiềm năng khả năng của mình và thật sự là xấu hổ nếu như mà bạn mang con số Master 22 trên 4 mà bạn cảm thấy rằng là mình không có cái tài năng gì cả không có cái tố chất gì của người số 2 và của cả người số 4 là bởi vì bạn đã làm cho những cái thế mạnh của những con số đó đã đã ngủ vùi và mà bạn bị mất đi cái khả năng tự tin bạn không phát huy được những cái điểm trội của những người mang con số 22 trên 4 từ rồi và tất cả những con số tâm linh ở đây không phải riêng gì con số 22 trên 4 cần phải phát triển nhiều đến cái về cái lĩnh vực về cái mối quan tâm đến tâm linh bất cứ điều gì mà liên quan đến con đường phát triển về sự cân bằng tình yêu thương hướng đến cái tâm linh là cái điều mà master cần phải làm tiềm năng của con số 22 trên 4 được thực hiện ở khả năng mang đến những cái bài học thuộc về cân bằng tâm linh và bạn sẽ kết nối và gần gũi với tất cả mọi người hơn và bạn cũng sẽ là những những người thầy truyền đạt lại cho những thế hệ tiếp theo vì vậy con đường tiến tới tâm linh phát triển tình yêu thương là một việc luôn luôn và cần thiết để những con số master hướng tới và họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tinh thần tuyệt vời với khả năng thay đổi về suy nghĩ của nhân loại về tâm linh qua theo sách vở hoặc là những chương trình hội thảo hoặc là những người lãnh đạo trong một cái tập thể nào đó và chính là những cái nền tảng để giúp cho con đường sự nghiệp của Master 22 trên 4 con đường đời của họ được cân bằng và được thành công hơn và đúng với cái vai trò sứ mệnh của một bậc master con số 22 trên 4 là con số vua con số của thầy của những bậc thầy rồi, đó là một vài đặc điểm của Master 22 trên 4 Và tiếp sau đây thì Hồng Phúc sẽ đi qua cái phần đó là mặt tiêu cực của Master 22 trên 4 sẽ như thế nào Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem coi Master 22 trên 4 mặt tiêu cực của họ là gì Ở đây có một cái câu mà tác giả muốn trích thêm để chúng ta có thể hiểu rằng là tất cả những con số đều phải đối mặt với những tình huống khó khăn trong cái quá trình phát triển bản thân của chính họ cái con đường đúng đắn để chúng ta chọn đi thường nó sẽ không phải là cái con đường dễ nhất nhưng nó chính là cái con đường để giúp cho chúng ta trưởng thành và phát triển hơn và đó chính là cái con đường mang tên thử thách vậy thì cái thử thách của chúng ta cần phải vượt qua để chúng ta tiến về đích và khi chúng ta chọn cái con đường mà không có thử thách chúng ta sợ phải những cái thử thách đối diện thì lúc đó chúng ta đang đi hướng ngược lại chúng ta không tiến về tương lai mà chúng ta đang đi ngược về quá khứ và chúng ta sẽ gặp phải những cái tuyệt vọng, những cái đau khổ. Vậy thì Master 22 trên 4 họ sẽ như thế nào nếu như họ không chọn cái con đường tiến về phía trước mà họ sợ thay đổi, họ đi theo cái hướng ngược lại thì họ sẽ như thế nào? Master 22 trên 4 khi họ tiêu cực, họ sẽ nghi ngờ chính bản thân mình. Họ không tin rằng họ sẵn sàng cho một cái nhiệm vụ lớn, một cái sứ mệnh lớn trong cuộc đời của họ. Họ sẽ mất đi cái cái tự tin của chính bản thân mình và họ cũng sợ kết quả. Họ không chịu trách nhiệm với những cái gì mình mình làm ra và họ có thể mất đi cái tay lái nhanh chóng, mất đi cái định hướng cái phương hướng trong cuộc đời của mình và khi đó sức mạnh ý chí của họ chỉ tồn tại trong một cái thời gian ngắn để mà họ sẽ chọn những những cái công việc dễ dàng nhất những cái công việc mà không có phải thử thách họ để họ đạt đến một cái sứ mệnh một cái người là có cái sứ mệnh cao cả để giúp đỡ cho nhân loại và khi đó họ không phải là master 22 trên 4 nữa mà họ đã vô tình đánh mất đi cái nguồn năng lượng cái khả năng cái tiềm tàng sẵn có của mình rồi và họ có thể trở nên bướng bỉnh họ trở nên một cái người không thích phát triển bản thân và một chút bảo thủ bởi vì sao bởi vì mình là một cái người mất tự tin rồi và mình sẽ trở thành một cái người mất phương hướng mình không biết làm sao để mà mình kéo cuộc đời của mình lên cả và một khi 22 trên 4 trở thành một cái người bướng bỉnh một cái người sống tiêu cực họ có thể là một người thích kiểm soát và luôn luôn tìm kiếm lỗi ở người khác và tin rằng nếu như bạn làm một cái điều gì đó đúng đắn bạn hãy nên tự bản thân mình làm điều đó và một khi mà master 22 trên 4 này mà họ tiêu cực rồi đó thì họ sẽ trở nên bướng bỉnh họ cố chấp họ sẽ bắt đầu tìm kiếm lỗi lầm của người khác để mà họ cảm thấy giống như là cái điều đó để họ bảo vệ bản thân của mình và họ trở thành một cái người bảo thủ nữa và thích kiểm soát người khác đó là master 22 trên 4 nha những cái tiêu cực của họ họ cần phải nhớ và khi đó họ lại không muốn rời khỏi cái vùng thoải mái của mình cái sự an toàn cái sự mà họ cảm thấy họ ở chỗ đó họ cảm thấy là họ an toàn rồi họ không muốn phát huy gì nữa lúc đó là có phải rằng là mình đang làm giảm đi cái nguồn năng lượng cái tiềm năng thực sự của mình hay không và nếu như mà mình không thoát ra khỏi được cái vùng an toàn của mình thì làm sao mình chạm đến được những cái thành tựu cái sứ mệnh của mình đến đây đó chính là mình làm giúp đỡ cho nhân loại giúp đỡ được cho nhiều người mà bây giờ mình cảm thấy là một cái người mất đi cái sự tự tin không có dũng cảm không muốn đạt những thành tựu thì coi như mình đã lãng phí cái sứ mệnh của mình rồi và khi đó thì họ sẽ không phải là một cái người sống linh hoạt nữa họ sẽ có những khó khăn và bắt đầu họ sẽ nguyền rủa số phận của mình và coi đó chính là trách nhiệm và những thiếu sót của những cái người khác và điều này dẫn đến là họ sẽ tự hủy hoại bản thân mình họ sẽ dẫn đến những cái tiêu cực những cái mà làm cho cuộc đời của họ sẽ càng trở nên bế tắc hơn rồi đó là những cái tiêu cực của Master 22 trên 4 Vậy thì bây giờ Hồng Phúc sẽ chia sẻ một số cái bài học mà Master 22 trên 4 cần phải hiểu để mà giúp cho mình vượt qua những cái điểm tiêu cực này và có những cái bài học để mình cần phải nắm để giúp cho cuộc đời của mình sẽ à, vượt qua được những cái trở ngại ha đó chính là con số master 22 trên 4 nó có thể giảm xuống tiềm năng của con số 4 hoặc là con số 2 Ví dụ như bạn mang con số 22 trên 4 là có sự kết hợp của con số 2 và con số 4 của hai nhóm người. Nhưng nếu như bạn không biết cách cân bằng giữa hai con số này, có khả năng bạn chỉ trở thành một người trở thành người có con số 2 hoặc là người có con số 4 tố chất mà thôi không được có đầy đủ giữa hai con số và như vậy bạn sẽ bị mất cân bằng vì vậy mà bạn cần phải làm sao duy trì được cái sự cân bằng năng lượng giữa hai con số này. Điều này có thể nó sẽ có một vài cái điểm mạnh, một cái để sẽ giúp nó hỗ trợ cho bạn được cân bằng tốt hơn. Và năng lượng của con số 4 nó đại diện cho sự ổn định, an toàn, tốc độ chậm rãi và vùng thoải mái. Trong khi năng lượng của con số 2 đó là tinh tế, linh hoạt, từ bi yêu thương và sự hợp tác và con số 22 trên 4 này bài học của họ đó chính là họ luôn luôn có cảm giác cấp bách như là họ cần phải làm một cái điều gì đó càng sớm càng tốt và theo tiềm thức của bạn bạn biết rằng bạn cần phải làm một cái điều gì đó thật sự to lớn và tuyệt vời nhưng bạn sẽ nhận ra rằng bạn cần phải thực hiện từng bước một để đạt được mục tiêu của mình và để sử dụng toàn bộ tiềm năng của Master 22 trên 4, bạn không được bỏ qua phẩm chất của con số 2, đó chính là hợp tác, ngoại giao, chiến thuật và tình yêu để làm sao bạn có thể cân đối và dùng những cái sự khéo léo của con số 2 đó để bạn có thể giải quyết tất cả những cái vấn đề. Và những ai mang con số Master 22 trên 4 là những con số dành cho những thành tựu lớn, những vai trò, những cái nhiệm vụ lớn và thật đáng tiếc nếu như mà tiềm năng của bạn bị giảm xuống hoặc là bạn sợ hãi, sợ rủi ro, sợ thay đổi sợ thoát ra khỏi vùng thoải mái của bạn và vì vậy bạn sẽ không thể nào đạt hoặc là duy trì được cái sức mạnh của Master 22 trên 4 công việc của bạn nên có mục đích cao hơn và để tiếp cận hoặc mang lại lợi ích cho một nhóm người và đây là một cái gì đó những cái thành tựu của bạn đó là những cái hữu hình à, Master 22 trên 4 họ là những cái người tạo ra những thành tựu ví dụ như bây giờ mọi người thấy rằng là à, công nghệ về xe hơi xe hơi ví dụ như tạo ra những cái sản phẩm mà bây giờ không cần người lái bên trong lái xe tự động hoặc là những chiếc điện thoại smartphone mà chúng ta đang sử dụng á, thì đó chính là một trong những cái thành tựu vật chất hữu hình mà chúng ta có thể cầm có thể chạm có thể thấy được thì những người master 22 trên 4 họ sẽ là những cái người thường sẽ tạo ra những cái thành tựu hữu hình rồi nói như vậy để chúng ta có thể hiểu rõ hơn ha rồi và master 22 trên 4 cần phải học cách chấp nhận rủi ro bởi vì số master mà muốn thành công chúng ta cần phải chứng minh và thể hiện bản thân mình và trong đó rủi ro là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của bạn rồi, đó là những cái bài học mà Master 22 trên 4 bạn cần nắm nhé Bạn mang con số đặc biệt có sự kết hợp của con số 2 và con số 4 Làm sao bạn phải có đầy đủ tất cả những cái phẩm chất của hai con số này Mà nói về phẩm chất rồi thì chúng ta phải nghĩ ngay đến những cái à, cái phẩm chất đẹp thì mới gọi là phẩm chất phải không ạ?